ok tiếp tục uh, liên đấu anh em ơi bữa giờ rồi thắng uh, à, 23 thua 1 rồi cố lên hôm nay được uh, à, 8 trận ok đánh hết 8 trận rồi Thông Kim ra cái lắp phải vào đánh ngay. Đúng rồi, Thông Kim ra cái là vào đánh ngay luôn. Tại em tải đấy này hồi anh Hùng không tải sẵn để hết. Đấy, tối nay tối nay Thông Kim em cần này Thông Kim luôn Tùng để sẵn lấy miền nào luôn tối em cầm đủ lắm cầm đánh rồi rồi em cầm đánh em lấy mặt nạ luôn nha cho nó khỏe rồi ok ok chứ đỡ bị mấy con em out game ra vô lại đó, rồi đi cập nhật cái mặt nạ nó mất thời gian lắm ừ. tại vì ra liền là báo danh liền luôn mà qua Xe ngon, ạch này ngon quá Ạch này đánh giao chành ngon lắm mình ơi, không ngán luôn giờ dạ, tao uh, nếu mà thôi lên top 1 chứ dạ tàu anh ăn lượng sói nó hết mười mấy cây điểm rồi ok dạ hai nữa dạ, sói hết dạ, mười mấy cây à. điểm rồi tối nay để em cố gắng dồn dạ, quốc dạ, ăn tàu được uh, nhỏ quá dưỡng được ăn sói được qua uh, bí à, gì để bạn biết kiếp rồi nói giờ ông muốn biết kiếp gì nhắn tin này gọi bí kíp gì mình kêu ờ, cái nào mà ngon ngon ờ, cái đường nhất là mình re cũng được à. <laughs> mở ra cái phổ độ mà tạch <laughs> nó sợ bé đường kim chờ chắc cũng ai cần nhiều đâu hôm vừa hôm bữa khải mua khải đi kênh shop kim đấy <laughs> ừ, tầm này ai lên ai lên trong 20 nó mới cần đó bữa đó mở ra được uh, ờ, giả đen uh, phí liệu con cật đó nó nuốt luôn rồi ừ, tiếp trăm luôn đó bữa đi top 1 bữa về đại sư huynh rồi quýnh ờ, à, đúng uh, ờ, cái gì tăng trưởng môn ấy à, à. đại sư huynh không đi á cái mình á giả đang đi rồi đi top một nó mở ra được ờ, cái đó đang luôn ít trăm hai mươi luôn rồi mười giờ này vô nè hay gặp team bè hậu á hay một tí gì đó tí thì là du xin đấy du <laughs> xin đấy du xin một tí ok ok ok đạp xuống nha Nhồi máu, nhồi máu, nhồi máu nha, máu nha. Rồi, nhồi máu nè. Một tí, một tí, rồi, một okay. tí hai đều. Không ờ, rồi. Bè mình đâu nghĩ là nó đâu, đâu mặt trốn đâu. À chung kết rồi gặp nó được, thay trốn luôn. Rồi, rồi quả đen. Thiên nhẫn. Ờ, nó đang ờ, a ba hậu. Ok, con. Đội mấy lần rồi đấy. À, gặp đội này mấy lần. Rồi từ từ Máu, vô máu, vô máu. bè hậu. Bè hậu. <laughs> về anh ăn lát thỉnh vàng về cũng này vừa lúc trưa đang đang gặp đội này một trận đi trận nhớ không ừ. Dạ. <coughs> gặp mấy team nhớ đánh nhanh thôi bữa giờ gặp b trận á đội đó gặp b trận á Xét tổng đẹp quá Mỗi lần xét đồng bằng quá đẹp anh em à Nhìn quá đẹp Còn tổng bây giờ hai phải bê con quýnh vô mới chết rồi Đúng rồi Chứ hai con quýnh không sinh nhơ luôn đâu cán mát hết không đủ cái cán mát hết rồi à, anh anh lên lốt hai cái nhân cực phẩm đúng rồi hai nhân cực phẩm luôn đẹp mắt pin nữa luôn hoa không mùa sao ừ. mình đã nghe mì vip này con nghe mì chiếc này này cũng chưa có không có nghe mì chiếc này rồi mì này ok vô anh ơi một phút rưỡi vô đây cái này vô đói trâu nấm hạnh quá đẹp đông đông nha nhân nghiến nè à. đội nhân nghiến bây <laughs> giờ tao mình nhung nhiếm này nó đi nó muốn ba tiếng là ăn 18 chết rồi không hiểu sao luôn á à. <laughs> ừ, một cái bè mà đủ ừ, ba tiếng xử đi đâu mình lại để nó muốn chết hai anh gì ghê dễ sợ dạ, quá... anh em đi vô chọc gặp ai gặp mãi em đi bông nữa chọc ghê lắm chọc <laughs> cái văn ờ, hò thiên không giết được nó hả à thúy yên mà không quýnh được không giết được kỳ là rồi 40 giây trận thứ ba thứ ba trong buổi Anh <coughs> Huy Trăng lên được được 75 cộng 1 thủ không? Không lên được, lên được không? Vâng. Cái Thì... con bèo nữa đủ 75 cũng cộng 1. Tính tính chuẩn thiếu bao nhiêu phần trăm? À, thiếu đang còn 10 giây. Tính B2. 12 là 19 21 51 là 40 91 là 91 là chắc sẽ 5 nữa 96 ờ à đây 96 là tự không ờ, gặp bè hậu nữa nha ủa sao lại gặp nữa hôm nãy gặp rồi mà ờ à, gặp <laughs> ok ok ok nhồi máu nhồi máu nhồi máu nhồi máu rồi em giúp bè hậu nữa nha bè hậu ở đâu rồi, ok bè hậu <laughs> ở đâu mà bút bè hậu ôi vậy một trận vẫn gặp hai lần là ờ, ừ. đó đó còn dần cuối nữa trong ngày thằng bảy rồi à. ờ, <coughs> hai chục trận nữa gặp gặp mình bê lần á ít đội đi quá mà hai ngày nữa xong cố gắng hai ngày là đánh xong luôn á hai ngày là hai bốn trận nữa ok mai à, còn mai thì còn ờ, hết hết à, mười một giờ đêm mai là hết trận trắng vào đấy dạ yeah. muốn đến ngày mai nữa rồi cũng là chuẩn bị phi vòng tiếp anh này, không có gì ừ tôi, chấp nhận bọn nó cũng không có đâu mà. đúng rồi bọn nó không có là gì ngày mai 12 trận ngày kia 12 trận nữa là đủ 48 trận lấy hai ngày nữa mai mốt hai ngày nữa xong ấy có lên ừ. đâu là mình mình mê tiếp bài khác nữa quốc <laughs> để xem thử nét nó nét kiểu gì rồi. top sẽ có vòng cả đội thôi. Có vòng cả đội. Thế giờ như ờ, có top 1 là vòng sáng kháng cả năm ấy, top 2 là kháng cả 4, top 3 là kháng cả 3, top 4 là kháng cả 2. Đúng rồi, có kháng cả. Cái vòng sáng của Liên đó có kháng cả mà. Anh vòng ở tranh vòng nhiên tối rồi rồi vô đại hội. Một phút ba mà dây vô em mới đi rồi đi xong mới đi đội phi trần á nó ủa nó đội nào nữa cái đội phi trần đứng cái này nó rối rồi nó không biết ai là ai nó, thấy phi trần đánh xong rồi lại có phi trần tiếp ừ. mẹ nó kiện ra đây ờ kiện ra hai lúa <laughs> mày mày mày lừa lên bà vẽ đó chắc bị trong bùa lên rồi đánh đánh anh chồng tức là muốn cái đội lên chưa chồng lên đồ rác anh yếu lấy con đi gì chị lên đồ rác à. <laughs> má anh tưởng con đá qua à. yếu đồ dí que rồi dí nào chết nó dí nào chết nó mà cười gì nè <coughs> rồi năm mươi giây vui có bữa bữa đó đợt à, ọp đen ha rồi chẳng cái gì làm à rồi mua à tay xong giờ đánh như mày xuống lên miền Bắc về miền Tây vậy 28 còn 20 nữa hai ngày nữa xong mười sáu một ngày rưỡi nữa một ngày rưỡi nữa là xong vẫn được ra ngày kia nữa xong ừ. hai mươi anh tường anh tường anh tùng đánh đánh đánh được không đánh được em đánh được ok ok mai đi đúng rồi cố gắng đi cố gắng cho xong lại chính đi Ecalon thì mình có thể nhanh nhai cũng được không sao nhưng mà chính là mình tầm này là dứt điểm càng nhanh càng tốt trận này gặp nhưng chắc luôn ạ chưa gặp thằng này vào lần nào đúng không chưa chưa chưa chưa gặp Đấy, rồi gặp nó luôn đúng luôn Don <laughs> một một thế đấy một một đấy không có cái hỏi một một chơi đây đây đợi em xuống xuống đâu quýnh nhanh đây mất thời gian của mình quýnh đi <laughs> mất thời gian của mình rồi ok rồi đó vô đạn anh tùng ơi ừ ok đây nhã nhất là biết Thấy không, mình đang cố gắng kỷ lục thời, thời gian càng nhanh càng tốt năm d lấy kiểu cái bạch đó biết à Đó ok năm d bạch nhã Còn hai chục trận nữa, à. cố gắng Rồi, đi